What we have here? Clams and mussels. Really? Đây, thân chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ mấy? Nay là... Put in. Today what? What day is that? Today is Tuesday. Oh, hôm nay là ngày thứ ba rồi các bạn. Giờ mình ăn... Uh... I put in butter, oil, uh -huh. herbs, Mm -hmm. different kind of herbs. Yeah. Garlic. Herb, right? uh -huh. Ginger. Uh -huh. Coconut. And coconut um, water. water coconut à. water đây các bạn hôm nay bà xã làm cho món nhậu cho mình đây nè hôm nay ngày thứ tư lemongrass à, bên đây cũng vẫn không còn dẫn cách gì nữa hết Nên là anh ấy không còn mang à, mang khẩu trang đắp gì hết nữa đó bây giờ là mình là bữa nay bà xã là làm món này cho mình và dạ, cô nghêu ốc sò ốc nhưng không có ốc thôi à, đó xả vậy là xào với uh, bơ bơ đờ đấy bơ đấy bơ dạ. gừng tỏi à, với những cái ờ, lá rau thơm này nọ đó ừ, rồi à, có cả nước dừa tưới lên nữa đó Good. muối muối biển tiêu ớt đấy và là ớt uh, no. Korea ăn uh, không có ớt không có ớt đó rồi bây giờ là bà xã hôm nay bà xã cho cho mình uống rượu à, chơi cái chai rượu này các bạn đó à, đó chai rượu này của pháp à, nghĩa là rượu trắng mình phải uống à, rượu trắng với uh, uh, thực phẩm biển đó như vậy đó đó ở các bạn ở sài gòn ra sao rồi nghĩa là đang bị ờ, phong tỏa ờ, ờ, phong tỏa thì ở đây bên đây mà năm ngoái là mình cũng phong tỏa đâu cũng 3 tháng đó phải không ở đây là như vậy các bạn bên đây phong tỏa là, là mình phải có um, dự trữ đồ ăn này nọ cho nên là cho nên là người ta báo trước cho mình hết á cho nên với ở đây tụi mình á là trong những cái nhà mà không cỏ mình không có xin xỏ ai được hết á không à, mình phải như là kêu giống như là để dành tiền để trong những ngày mưa đó không, nó kêu là save for rainy day ừ. yes. thì là là như vậy đó cái cuộc sống mà cuộc sống là mình phải à, thủ Đó. mời các bạn uống à, rượu trắng với mình nha trắng này à, rượu trắng này ăn với đồng yển rồi mình là cao lắm một khoảng một ly này thôi à mình không uống nhiều hứng hứng lên mà uống nha chai này chắc mình uống khoảng cả năm ừ. <laughs> Đó. Pinot, Pinot Rio à, Pinot Rio Sorry, no peanuts à, Cái này mình ướp lạnh là đúng cái đồ lạnh mình uống con ướp mà không đúng cái đồ lạnh của mình là mình không uống là mình khó chịu như vậy đấy ok mời các bạn nhé không có à, không có peanuts không có um, đậu phộng à, ok good okay. mm. very good good mm. very good mm, đây là các bạn mời các bạn <laughs> ăn chơi rồi very good Mm. Mm. Yeah. Mm. Oh. Mm. Really? small, small. Um, oh, Seed? No, no. It's a sail, sea sail. Oh, how do you get it? A baby, baby clam. Oh, wow. A baby clam inside. Oh, you know, here, look at it. Weird. Mm-hmm. Mm. Never did before. Mm-hmm. Baby clam. à, mời, mời các bạn uhm. rượu ngon mà rơm ra cả uhm. mà nói ở đâu ở đâu ở Việt Nam mà ở Nha Trang gì đó có con bé nó chạy ra mua bánh mì nó mấy tuổi rồi mà công an rồi không có đứng ra bắt nó không đứng núp lùm ở bên trong á đúng không cũng dễ rồi nó cái thằng thằng không biết là cái gì nghe chỉ thị đúng là à, mua những nhu yếu phẩm à, thấy người ta mua bánh mì thì cái người ta không đủ tiền người ta mua bánh mì người ta ăn dần ba ngày không thì cũng đó đó là cái thực phẩm thôi chứ làm sao mà kêu là rồi ờ, cấm người ta rồi bắt giam xe rồi nọ để Việt Nam mà mấy thằng nó ngu nó không hiểu cái thực phẩm như ưu phẩm như bên đây ví dụ người ta ăn bánh mì không người ta bánh mì là bánh ở đây đây người ta ăn bánh mì không à ngon cây là không phải là nhu yếu phẩm nhu yếu phẩm nó gồm hết đậu đậu đen đậu đỏ đậu gì á cũng là nhu yếu phẩm những cái gì mình ăn gần như là bia rượu không được mua ừ, tại vì cái đó không phải nhu yếu phẩm nhu yếu phẩm là phải hiểu nên á mấy thằng đó nó không hiểu vậy đó nó không biết đất vậy đó nó ngu Vâng. ngu mà phải đặt làm trời đó đó không biết nhu yếu phẩm là gì nhu yếu phẩm những cái thứ cần thiết là sao bột mì nè nó cũng là nhu yếu phẩm chúng ta làm ra bánh mì đó là cho nhu yếu phẩm không gạo thóc bắp khoai lang mì gói chẳng hạn ừ nói đúng ra các bạn đừng ăn bị gói nha bị gói có cái chắc trong đó tạo cho một cái đường dẫn cho cho cái vi trùng virus của của tàu á của à, trung cộng á cho nên những cái người nào tại sao à, bây giờ mình quay lại cái à, nói về cái chuyện anh ra sao mình thấy mình cũng bực mình á nó thật ngu chắc không ờ, học tới đâu của lớp 1 rồi không biết rồi không biết đáp gì hết mà hai đường ngạc ngộ đàn áp dân chúng là người ta đã có giấy tờ của cơ quan người ta cấp cho nó để đi mua sao mua đó cũng là nhu cầu thiết yếu nhu yếu phẩm bánh mì cũng là nhu yếu phẩm nó mà mấy tụi đó nó ngu nó vậy đó cho nên á Việt Nam với dân trí quá thấp rồi không hiểu vấn đề gì hết nó chỉ nghe theo định thôi thực chất là không biết đất gì nên là nó xử sự vậy không những cái người đó những người công luận đó không? bảo vệ dân chứ không phải đi hà hiếp dân không còn Việt Nam mình làm ngược mà tôi nghĩ rằng là nó muốn ăn muốn à, lấy à, trăm ngàn hay hai trăm ngàn vợ bỏ túi phải không nó lỡ gặp cái thằng này nhà sơ là khác rồi làm mướn mà ngày có mấy chục ngàn rồi sao ừ, nó quen rồi nên tại sao Việt Nam cần phải chỉnh đốn lại cái hàng ngũ đó hàng ngũ bảo vệ dân không có lợi dụng chức quyền công quyền that's it mm -hmm. nhân dân à, lực lượng nhân dân cảnh sát nhân dân không thấy đâu hết lực lượng à, công an à, dân thì có chứ <laughs> chứ không có công an nhân dân trong đó <laughs> ngon quá đậu làm ngon ăn vậy thôi à bánh mì đâu hả không có bánh mì không có bánh, bánh mì. mì không có phải là nhu phẩm yeah. Dạ. nha trang xe là đó oh yeah yes yep nó nó dạ. tào lao là vậy đó không dạ. à đó nè sao mi <laughs> tào lao Ah! <laughs> <laughs> làm tại sao nước là <laughs> trong trong lúc người ta có giấy tờ đàng hoàng đây ra đường ta tuân thủ bịt bịt miệng bịt mũi ừ. có phong tỏa nữa người ta vẫn cho người ta đi mua đồ ăn Đúng không ví dụ như bên đây phong tỏa là nó khuyên ờ, chính phủ ở đây khuyên là một người đi thôi một người trong nhà ví dụ như nhà mình có bốn người nó à, hàng vậy rồi chỉ có một người để đi ra đi chợ đi búa rồi nọ không đó. chứ không có hậu tranh miếng cây à, cái bụng à, á cái bụng múc nữa nước ừ. Ừ. nó spoon á à. Mm. Juice very good. Mm. Đó, cho nên là người ra thôi. Ở đây khi phong tỏa là không phải phong tỏa như Việt Nam. Phong tỏa có người tham có người không tham những người đó người ta như vậy shipper mua trong cửa hàng đó mà để là không được anh có tại sao nên á thôi mình ăn hết rồi thôi các bạn chúc các bạn nghĩa là giữ sức khỏe ăn uống cho đầy đủ một tí những người ăn nhiều rau vô để nó cơ thở cái cơ thể nó đem nó chống lại cái con virus này đó. và ở bên đây là mình đã hết uh, xong rồi đang từ từ trở lại bình thường nhưng mà ta cũng khuyến cáo không có những cây cây cái <coughs> ờ, virus mới đó cho nên là mình cũng không mình không có ờ, bỏ cái um, xuống mình phải rửa tay thường xuyên luôn các bạn các bạn phải rửa tay bằng xà bông trong vòng 30 giây để nó giết uh, vi khuẩn và vi trùng phải đứng cách xa ra giãn cách ra ừ thì đứng gần ừ. thôi chúc các bạn ngày mới vui vẻ bye các bạn cũng đã là thứ ờ, sáng thứ tư rồi mình bye vẫn còn thứ ba bye bye phải đi đâu với phiên giờ phải đi được nhé dạ. ờ. phiên giờ phải đi <laughs> Thân chào các bạn Hello everybody How are you doing? This is one of uh, pork, um, pork what? Cook um, egg cooking with pork eh? Uh, use the juice of the uh, uh, Okay um, Yes uh -huh. Đây là các bạn Bà xã hôm nay là nấu um, nấu um, thịt kho tàu với trứng mà trứng thì bà xã là chiên lên rồi đó thịt kho tàu ừ. đây bây giờ mình thử coi mình thử coi bà xã nấu ờ, ra sao ừ. What eggs? Họ có um, cucumber, di chuột á. Không có cucumber? Không có di chuột á. À, cho miếng uh, rau thơm vô đây. Hớp á. Put some herb in. Oh my god. See, right? Oh my god. Oh, herb somewhere. Yeah. Go to put in the garden. Eh? 你搞？这个嘞？嗯。嗯。 xem này ừ, vết trong chai tôi chai á chai cái cọng hành á vết trong à, chai tôi ừ. này trứng nè trứng mà bà, bà xả chiên lên rồi chiên lên rồi mới nấu cá nhiều thịt ừ. thịt, thịt ba, ba rọi hay là bốn rọi gì đó Hey các bạn không thấy bà xã người ngoại quốc nhưng mà làm ăn giống như Việt Nam vậy đó. Ừ. Canh ma trái ớt rồi hậu ơi. ớt ớt uh, nguyên cái trái. The hot pepper. Oh. I've had No, no. I'll pay for another one. Half is left. No, we're halfway for left again. Yep. Đây. Mm. Uh, Korea is good. Korea, you know, Korea salt, uh, hot pepper. Korea hot pepper lake. Ừ, ngon. Ừ, nước rất là ngon. Nước thịt rất là ngon. Ừ. nước rất ngon hồng ơi có nước dừa nó thì nó ngon ừ. có nước dừa ừ. rất là ngon biết được không ừ. thank you thanks Very good. Very good? Mm gì nấu giống như là má má của anh à, nấu vậy đó ừ. Đây thế Có thịt ngon ừ. Mốt đám dỗ à, má là hậu là nấu nè Đúng không? Ôi da very good. I love youth right now. My God. Oh, very good youth, huh? Oh, nước, nước, nước, nước, nước thịt thì rất là ngon. Yeah. Dạ. Dạ. Nước dừa, nước dừa là rất là ngon. Mm. Thịt mềm ừ. Cơm miệng ngon Rồi nấu mấy trứng à ừ. Ừ. Ừ. Ờ, Nghe nói ở, ở Nha Trang á dạ, dạ. Ở Nha Trang là, là công an tới ờ, những cái tiệm bánh mì nó lập biên bản này nọ Hồi xưa, á, hồi mới phóng vô á Mới ờ, Sài Gòn bị mất á không Sài Gòn mình mất á là nguyên cả nước á ăn bánh mì không là bên à, bên Canada lại viện trợ rồi Nga nó cũng viện trợ toàn là bột mì không à bây giờ Nga thì chơi dùng ác rồi viện trợ cái bột mà cái cái, cái hột mà hộp à, hộp bò bò á để cho cho uh, à, súc vật ăn á nuôi súc vật á cho người ăn ngon được trời bột mì nữa ừ. cả ờ, cả miền Nam là ăn bột ăn bột mì không làm sao cái là um, bột mì của đế quốc được hay là của thực dân được không nga cũng ăn bánh mì không? cũng đó là cái thực phẩm thế sao mà bây giờ vô lập biên bản những cái cái lò bánh mì như vậy đúng cái lò bánh mì đó bánh mì ở Việt Nam rẻ là biểu tượng là sao những cái nhà nghèo đó là cái thực phẩm để cứu đói không và ông nước mì cầm hơi uống nước vô no làm phình ra no họ không có việc mua gạo sao các bạn không mà không hiểu đời sống Việt Nam vậy cho vô bắt ờ, những cái lò bánh mì đóng cửa thì sao lọc lương bả thì nọ không đâu quá đáng ở đây không có chuyện đây bánh mì cũng là một thực phẩm ví dụ như mà các bạn rong biển á, hồi xưa đó sau ờ, sau ờ, đệ nhất thế chiến đó là cũng là khủng hoảng thế giới về vấn đề lương thực nghĩa là cũng bị à, kinh tế nó xuống nền kinh tế nó nó, nó bị ờ, xuống không? Rồi người ta phải ăn ờ, bên ờ, Á Nhi Lan á là người ta ăn cái rong biển à, cái rong biển và rong biển cứu đói bây giờ họ ăn rong biển mà giúp họ qua cái nạn đói kinh khủng của thế giới thấy chưa thì cái rong biển cũng là thực phẩm không? Ừ, như vậy thì các bạn biết là không những làm bánh mì đó họ làm bánh mì họ cho người nghèo có những cái chỗ ở Việt Nam thấy không người ta làm bánh mì người ta cho không người ta phát không cho người nghèo không ở Nha Trang bây giờ đem vô đem mấy cái cái loại mì ra hành bắt phải là vi phạm gì vi phạm gì đó cũng là thực phẩm chứ cái gì đâu mà phải vi phạm lò bánh mì thì có gì đâu vi phạm người ta làm trong cái lò đó thường thường lò việt nam đó gia đình làm không à ừ. gia đình làm lò thực phẩm làm bánh mì gia đình làm gì nữa thì là tại sao mà phải giờ công an vô đó để lập biên bản nọ đòi đóng mà cửa là những lộn của mình vô lý nó cái cung cầu cung ờ, cung ứng của thị trường lợn mì ví dụ như xôi chẳng hạn đúng không xôi cũng là thực phẩm Đó. nên họ không có hiểu rõ cái nghĩa thực phẩm thứ yếu là gì thực phẩm thứ yếu cũng là bánh mì Đúng không Việt Nam á, làm sao mà đừng có nhờ dịch này mà đưa giá lên đó là rất là rất là khốn nạn đưa giá đưa giá mọi thứ lên rau cỏ rồi nọ bán giá gấp 10, gấp 20 lần nữa thì ra trăm lần luôn Đấy không ngon khốn nạn, lợi dụng dịch để đầu cơ cái chữ đó là hồi xưa năm ngoái ở đây là nghe tới cái dịp tức là tụi um, tụi ba tạo nó ở, đây là cái bánh chắc rồi đi mua hết nước rửa tay rồi khẩu trang nè mua hết lại um, nhưng mà mua hết ở đâu bán được đâu nên có luật mua đi bán lại giá mà trên trời dưới đất là bắt nhốt quyền nó phạt nó phạt còn hơn là cái nó cái khối lượng mua bên bên mỹ nhiều người việt nam á cũng cái mang cái tính cách như là đầu cơ tích trữ bản chất như vậy Thấy không biết không mua cỡ khẩu trang những cái dụng dụng cụ y tế mà mua là hết ừ, có mấy triệu đô rồi bây giờ mình đặt cái công ty à có mấy triệu đô không khi mà có người báo là làm làm tới niềm niềm niềm phong liền tới niềm phong liền là chỉ có hiến thôi chứ không có bán là được không dọn biết bao nhiêu tiền mà à, à, hiến thì là được lấy tiếng không hiến thì được lấy tiếng là làm làm công quả nghe không lỗi với nhiêu tiền nghe không rồi đó là như vậy ở bên đây có luật như vậy đó cái luật là anh bắt từ cái nguồn mà đề nghị thế chiến đó người ta là đề nghị thế chiến người ta cũng đã làm già bằng cái những cái đó, là người do thái nghe không cậu trang miếng cơm để học ta đều thủ ta thủ hết rồi những cái bánh mì đó khi mà nạn đói tới người ta bán giá cắt cổ vâng ngon á đừng có làm như vậy làm như vậy hại chính mình không mà bên đây á là tụi tàu nó cũng vậy đó, đó. mua hết bán ra đâu được đâu 음. Ừ. 음. Ừ. ở đây đó, mấy đó là mấy chuyện China <laughs> rồi mà Mars mà everything là tới mấy chuyện China đó qua là mà không khé lấy tầm bài ờ, ốp ố là mà em mới cancel rồi đó tắt đắp rồi oh mày god ừ. ở Việt Nam ở bên Mỹ cũng vậy mấy mọi người người ta nhau bỏ tiền nguyên cả cái công ty luôn ừ, đó khi nó, nó, nó múm ra là ôm cũng không được nữa phải không thì bắt phải mà tình nguyện để ờ, cung ứng nó không có mua lại không có mua bắt buộc phải phải phải ờ, hiến cho bệnh viện này nọ thấy chưa đó là cái cái cái cái điều của uh, những người Việt Nam ở bên đây đừng ham mấy cái đó đầu cơ tích trữ là chết liền ở đây nó có luật ở đây Việt Nam phải nên nên phải có luật như vậy cấm đầu cơ tích trữ không bách hoa xanh gì chắc của nhà nước thì cũng lên giá ào luôn sao không bản chất <laughs> bản chất của tụi tao tụi do thái là vậy qua Việt Nam mình nó ảnh hưởng đến Việt Nam luôn cho nên cái cái dịch bệnh này là các bạn ở Việt Nam đâu mà không mở mắt ra <laughs> sáng mắt luôn <laughs> sáng như ban ngày luôn ban đêm cũng như ban ngày luôn tội dân dân nghèo nghèo ở Việt Nam mà khoảng đâu rồi khoảng 90 ờ, triệu á đừng có quyền thuế gì nữa không các bạn về này mà các bạn coi ờ, người dân ở đây nó bọc mạp bùi con cảnh sát đây cũng bự con như trang như người dân người dân mập cảnh sát cũng mập mà ở Việt Nam á các bạn thấy không công an thì mập thù lù người dân ổn cũng nhung nhất không đó các bạn thấy rồi đó. chủ tịch phường chủ tịch xã gì mà mọc ú à ừ. có da có thịt <laughs> còn người dân mà ông ta ông đất tôi mỗi lần mà thấy thấy ờ, uh, là nước chính quyền đi uh, thị sát mặt trận và toàn là họ ăn trứng chưa họ ăn trứng rồi chưa rồi ờ, ăn rồi hả hả rồi ờ, thấy mà mà mập ờ, mập có có da có thịt đi ra thì trát thì sát mặt trận trong đó người dân xung quanh là cũng không nhắc ăn nó không có bố mất cỡ rồi sao cái ý xây dựng thôi chứ mà không có phản động đâu các bạn mà ai mà nói mình phản động là người đó tự phản động với họ <laughs> mình chỉ xây dựng thôi nói rồi ơi còn nhiều quá hậu ơi hai hai đứa ăn không hết rồi ờ, để, để mai mai mua bánh mì á ừ, mai hậu mua bánh mì rồi hậu wormhole or But it's not a um, food house. <laughs> <laughs> but now they go to the... But it's not a food? They go to the bakery, the harass bakery to the uh, food. bakery, grow down to... Oh, why? Dumb. Oh, no. No. No. no. Bad. Mm-hmm. Oh. Mm. Mm-hmm. Mm. Mm. Mm. Uh -huh. Bye, các um, Bye. Bye. No, phải chứ được Stay safe. You're still saying that word, stay safe. Mm -hmm.